Thực phẩm ủ muối sông khói, cơ sở thành phố Yên Bái xin kính chào quý khách. Nằm trong chuỗi phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Mygreen Việt Nam, chi nhánh Yên Bái được thành lập nhằm mang tới các quý khách hàng sự trải nghiệm tuyệt vời từ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Xin hân hạnh giới thiệu tới các quý khách hàng các sản phẩm của chúng tôi: gà muối sông khói, bắp bò muối sông khói, chân giò muối sông khói, tai heo, lưỡi heo, sườn, ba chỉ muối sông khói và rất nhiều các sản phẩm đa dạng hấp dẫn khác.